Claro. giá lạnh giá gì đây mì đây thật thật biểu cảm nghĩ là có mệt không có mệt không vui không what is your name my à, à, mm-hmm. what color do you like what color màu có thích cái màu gì màu tím à Xoay này một vòng nào 1, 2, 3 xoay Chúng tớ đang ở đâu đây? bạn à quạt nhìn xinh nhỉ đẹp không quạt nhìn đẹp không ra xem con voi nào Đi Ra xem con voi em mì ấy đi kìa mì kìa đi kìa công con công Пока. mì ơi tới chào nhau ghế nào mì ơi chào nhau phải chào nhau ghế nào